Ai bảo không đặt trước Ai bảo không đặt trước Ai bảo không Thúy luôn đặt trước để làm chủ cuộc sống của mình Thúy chọn bình nước nóng Proxy S Series Tùy chỉnh nhiệt độ, tự động hẹn giờ bật tắt Ghi nhớ thói quen sử dụng Proxy S Series Bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh